Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây À, không biết mọi người khi mà xem cái video này là mọi người đã về quê ăn lễ hay chưa Chứ Vi thì vẫn ở quắc queo ở đây và vẫn ăn lễ ở phòng trọ của mình Tại vì lễ vẫn đi làm đường à, Nhà gia cảnh người đói quá là mọi người cho nên <laughs> vẫn sẽ đi làm lễ không có về quê và hôm nay thì cũng à, cái nhà lá vườn không mọi ngày cũng không có để đồ gì trao trước cho lắm trước mặt mọi người vẫn là ba món đồ tương đương cho ba tụ bài để xem là tháng năm các bạn có gì đặc sắc hay không và tiêu điểm ngày hôm nay á, sẽ là trong tháng năm thì có ai đến ờ, ngỏ lời cho các bạn hay không nha kiểu như là ngỏ lời đây là thả thính các bạn á chứ ờ, ai đến theo cái trường phái khác thì mình sẽ không xem đâu nhưng mà mọi người có drama gì không và nếu mọi người tò mò hãy chọn cho mình một tụ theo ba món đồ phía trước nha đây một 2, 3 và như thường lệ tất cả những cái mốc thời gian cũng như là những thông tin về bộ bài tôi sử dụng trong video tôi đều bỏ dưới phần mô tả mọi người hãy mở phần mô tả ra xem cho nó lẹ nha năng lượng của bạn trong tháng năm là gì có gì mới mẻ hay ho hay không câu chuyện tháng năm của mọi người tự một chúng ta có bốn kiếm <laughs> khoảng mình sổ hết rồi mình coi luôn nha à, kiếm nếu mà nhảy ừ. bạn mà tụ một nè mình thấy tháng năm của mấy bạn đặc sắc lắm nha à, bây giờ mình sẽ nói về mặt uh, uh, tinh thần của bạn đi ha mình thấy uh, vì có rất là nhiều chuyện xảy đến trong tháng năm này cho nên là các bạn sẽ rơi vào cái trạng thái nó hơi nhức đầu một chút á kiểu như là nhiều lúc các bạn cảm thấy là mình quá bận với cái thế giới xô bồ và drama ngoài kia và các bạn chỉ muốn về nhà và ở riêng một mình mình thôi các bạn cảm thấy như là nhiều khi một ngày á mình ra đường á là giống như là các bạn sẽ giống như là coi một cái bộ phim hành động vậy đó một cái bộ phim hành động giật gân gây cấn và khi mà các bạn về tới nhà các bạn thay đồ các bạn chuẩn bị đi ngủ thì các bạn mới ngẫm lại là à hôm nay là mình đã thực sự hết pin và cái cuộc sống của các bạn á nó quá là nhiều những cái tình tiết những cái sự vật sự việc mà nó khiến cho các bạn cảm thấy như mình là mình bị quá tải giống như là một ngày 24 tiếng nhưng mà ha, khoảng 12 tiếng đồng hồ ở ngoài đường á nó đã là một cái khoảng thời gian nó rất là nhiều việc xảy ra với các bạn và những việc đó nó có vui có có buồn có và mình nghĩ những cái sự việc sự vật này nó không chỉ riêng về một mặt nào đó đâu mà nó sẽ đến từ rất nhiều mặt luôn công việc nè tài chính nè rồi về yêu đương nữa cho nên là nếu mà các bạn muốn nghe thì tụ một mình nói trước nó sẽ rất là đặc sắc mình thấy có tình cảm này có tài chính có kỳ luôn à, trong tháng này á, mình thấy các bạn mang năng lượng của vua kiếm và hoàng hậu gậy thì các bạn thấy vũ kiếm là một trong những người rất là trí mình thấy bình thường á, trạng thái của các bạn á, trong những tháng trước hay là cho bây giờ thì sao mình không biết nhưng mà hiện tại trong tháng 5 này mình thấy cái cái tinh thần của các bạn á khi mà bạn à, mang trong mình cái trạng thái dài dặn và logic của uh, à, bu kiếm á thì mình nghĩ là các bạn sẽ là một người có một cái điểm sáng cho công việc có nghĩa là các bạn cân công việc rất là tốt và khi mà cái lá bài này nó rớt ra trong cái trường hợp này đi nữa thì mình cũng cảm thấy là trong tháng này các bạn sẽ có khá là nhiều việc để làm và các bạn sẽ rất là bận biểu với điều đó tuy nhiên mọi thứ nó theo cái cái cái, cái cái cái mong muốn của các bạn ha nói chung tháng năm về công việc rất là tốt nè tại vì nếu mà họ mình mình thấy những cái lá về công việc trong cái trường hợp này nó rất là tốt và xung quanh đó mọi người nhìn bạn trong hình ảnh của hoàng hậu gậy là người ta rất rất là nhiều những cái thiện cảm với bạn ha ở đây là mình có cái lá sáu sáu sáu cấp này nè xung quanh mọi người sẽ rất là hỗ trợ và giúp đỡ bạn ha nói chung là bây giờ mình nói về mặt công việc ha rồi ok bây giờ mình sẽ nói về bạn yêu đương nha các bạn có năng lượng của kỹ sĩ cúp bạn rất rất được được được được lòng trong mắt người khác luôn à và mình thấy những cái người mà để ý các bạn á là những người có cái tần số mỏng manh dịu dàng dễ vỡ hơn các bạn rất là nhiều à, cái tụ bài này á thì mình thấy là công việc như mà nó nói rồi ha là các bạn sẽ là vai chính các bạn sẽ là người thể hiện nhiều nhất ở trong cái chỗ các bạn làm hoặc chỉ đơn giản hơn thôi có vẻ là trong tháng năm này á mọi thứ trong công việc nó sẽ ở trong cái luồng kiểm soát của các bạn nó không có đi ra ngoài cái luồng kiểm soát đó còn về mặt uh, tình cảm nhưng mà nó nói là các bạn sẽ rất là hấp dẫn với những cái đối tượng mà có một cái tần số khác các bạn luôn chẳng hạn như là bạn mạnh mẽ nè bạn kế tính thì các bạn sẽ thu hút người nào đó dịu dàng chăm lắng và tiểu thư hoặc là um, gọi là thư sinh các bạn rất là nhiều à, bạn sẽ thu hút nhiều người như vậy à, mà mình thấy là thu hút không phải nhiều, ít người đâu nha bạn sẽ thu hút rất là à, nhiều người vì ở đây mình thấy cái lá à, hoàng hậu gậy thì mình nghĩ các bạn là thấy một người rất là cá tính rất là quyết liệt thích là làm hơn nữa là các bạn là người của à, ta coi mang năng lượng của kỵ sĩ kiếm á thì có thể như là bạn ăn nói rất là quý táo ha rất là sắc sảo hơi bị cục xúc tí nhưng mà người ta lại thấy được cái sự cục xúc đáng yêu từ bạn một cái sự cục xúc đáng yêu nha đó cho nên cái người mà ban năng lượng nước này nè mình thấy là hình như là không phải chỉ có một người đâu nhưng mà điểm sáng ở đây là chỉ có một người thôi và um, có thể là tại vì cái lá sáu cốc ở đây mình thấy là các bạn được lòng thiên hạ lắm các bạn được uh, mọi người xung quanh uh, có thể là bạn hay đi uống cà phê nè bạn hay giúp đỡ người khác cho công việc rồi uh, các bạn hay được mời đi ăn đi uống gì đó nói chung là các bạn sẽ có một cái hoàn cảnh để mà uh, tương tác với những người xung quanh và các bạn sẽ có rất là nhiều người bạn xung quanh trong cuộc sống của mình và mọi người đều có thiện cảm với các bạn hết nhưng mà cái người này là cái điểm sáng duy nhất tại vì mình thấy ở đây là kỹ sư cấp có vẻ như họ đang cưỡi ngựa với bạn nhưng mà mình đã nói là cái năng lượng của họ khác với bạn nha họ là một người nhẹ nhàng hơn các bạn rất là nhiều hoặc là các bạn cứ đổi chiều đi bạn bạn bạn bạn nhẹ nhàng đi tới có một người máu lửa chạy về phía bạn à, đó ai đến à, thả thính và và và và và và, và buông lời mật ngọt các bạn trong tháng tháng tháng năm Ừ chứ mình thấy là có đối tượng rồi đó nhưng mà không biết là họ có thả thính các bạn không ở đây mình xem là nếu mà họ có thì họ thả thính như thế nào the star <laughs> là lá đét là kỹ sĩ gậy và kỹ sĩ à, cái này cũng là kỹ sĩ kiếm nha mọi người xem một bài này thôi tại vì lâu lắm mình không có thêm cái bộ manada này rồi đó thì uh, cái người này có tỏ tình với các bạn không họ sẽ không tỏ tình với các bạn trong tháng 5 đâu mình thấy là cái người này sẽ không không tỏ tình với các bạn nhưng mà họ sẽ thả thính và các bạn không thích điều đó ừ. mình thấy cái kiểu thả thính của người này khiến cho bạn khó chịu à, bạn thấy tự nhiên họ hơi vô duyên ở đây mình mình thấy là bình thường các bạn cũng có thiện cảm với người này đó nhưng mà trong cái trường hợp mà tự nhiên họ họ làm những cái hành động này khiến cho bạn cảm thấy hơi khó chịu và giống như là cái người này bị tưởng bị bị gì vậy trời có một cái người mà logic nha bạn á tại vì bạn đang năng năng lượng của uh, vũ kiếm này cho nên là các bạn sẽ thể là một người kiểu như là không phải là giỏi đánh hơi được những cái điều như là gì cung nước hoặc cung lửa cung nước và cung lửa là những cái cung rất là đà hoa và chỉ cần có ai đó buông lời mật ngọt hoặc là như thế nào đó là đã ngửi được mùi rồi thì bạn thì lại không như vậy nhưng mà cái người này á người ta thả thính quá là lộ liễu đi và các bạn tự nhiên cảm thấy như là mình bị khó chịu sau khi mà mình thấy những cái hành động đó chẳng hạn là bạn là con gái nha cái người này rất là hay đụng chạm bạn nè rồi kiểu ờ, cứ làm sao nhắn tin liên tục là ờ, nhắn tin ban đêm hoặc là uh, họ họ họ làm những cái hành động mà kiểu như úp mở mở biết là họ bọc đèn xanh cho các bạn rồi nhưng mà cái cái cách họ thể hiện khiến cho các bạn cảm thấy là họ khá là phiền à, mình thấy ở đây ha à, bạn thấy cứ như lúc trước lại tốt hơn ở đây chúng ta có lái sáu xu nè các bạn vẫn là kiểu như là uh, rất là tự tin độc lập á. ở đây các bạn thấy hình ảnh một của một cô gái mặc ờ, đồ rất quyến rũ rất là tự nhiên tự tin thoải mái không thì cái trong cái trường hợp này ở đây là các bạn nghĩ là uh, các bạn biết và các bạn thích cái điều độc lập đó có nghĩa là khi họ thích các bạn thì đúng nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ làm phiền các bạn bạn cảm thấy là tốt nhất như là các bạn ở mình kiểu như là không phải là bạn không có thiện cảm với người này nha mình thấy ở đây mình có uh, mình vẫn chưa rút năng lượng đó các bạn nhưng mà mình thấy kiểu như họ buông thả thính cho các bạn mới đầu thì bạn cũng thấy khá là vui uh, kiểu giống như là biết có người thích mình có người để ý mình cũng vui đó kiểu như là bạn không có quá ghét người này tại vì ở đây mình có thấy cái lá the star nè thì có vẻ như là các bạn cũng cũng cũng cũng cũng khá là thích khi mà có một người để ý mình có có người thăm thương trọng nhớ mình à, người ta thả thính mình đó thì biết biết vậy là vui rồi nhưng mà À, mình thấy lâu về lâu về dài các bạn lại cảm thấy rất là phiền tại vì ở đây mình có lá uh, ờ, đét nè và cái lá kỵ sĩ gậy trong cái trường hợp này á khiến hình như là cái họ hơi lỗ mãn quá họ làm những cái hành động nó gọi là tôi gọi là dục tóc bóc dục thôi mọi người tại vì người ta người ta bình thường á là người ta rất là dịu dàng nhắm mắt của các bạn rồi ờ, ở đây ở trên mình có năng lượng của kỵ sĩ cấp nè thì cái người này bình thường rất là dịu dàng rất là ôn nhu nhưng mà không biết sai tự này các bạn cảm thấy là họ hơi vùng mặt quá họ hơi khô quá cho nên là các bạn cảm thấy hơi ngọt và các bạn không thích điều đấy đó cho nên là các, suy nghĩ của bạn về cái người này uh, là các bạn cảm thấy hơi phiền ha cái cái hành động cũng như là họ thể thánh bạn hơi bị uh, kiểu như là không được lịch sự cho lắm á uh, hoặc là ừ, họ họ họ họ tự nhiên ừ, đang vui vẻ vậy đó cái thấy bạn nói chuyện với người khác cái xong họ ghen ở đây mình có một cái năng lượng của kỹ sĩ gậy nữa ôi xin xin lỗi ở đây kỹ sĩ kiếm nè những người à, mang năng lượng của kỵ sĩ kiếm và cả kỵ sĩ gậy luôn nha mọi người là những người rất háo thắng trong tình yêu tại vì khi mà họ yêu ai là họ kiểm soát họ gia trưởng lắm mà bây giờ bạn với họ cũng chưa có yêu nhau họ mới tán tỉnh bạn thôi và tự nhiên họ thấy các bạn đi với người khác à, các bạn vui vẻ là một hồi là tự nhiên họ nhắn tin họ hờn giận họ du dơ với các bạn liền họ tự nhiên khó ở với các bạn liền họ chầm dầm cái mặt họ một nóng như vậy cái điều này rất là hiển thị rõ trong cái nếu mà bạn nào là nam nghe cái tụ này ấy, thì mình nghĩ là sẽ có một cô gái nào đó đang thả thính với các bạn rất là nhiều nhưng mà cô gái đã biết là bạn ờ, đi chung uống cà phê với một người khác hay là bạn đi ăn hay là bạn tương tác với một cô gái khác thôi là cái cô nàng này tự nhiên nói các bạn là ơ anh anh là phát bôi anh là là người đàn ông uh, cha nam anh không <laughs> nói chung là cái cô nàng này rất là bớ bẩn luôn á kiểu như là họ tự sinh tự diễn ra bạn biết là họ thích bạn rồi nhưng mà cái cái cái điều này á, nó khiến cho các bạn lâu ngày cảm thấy bị khó chịu bởi cái thái độ mà gọi là sao cực đoan của họ ừ cho nên là mình thấy mới đầu thì có vẻ vui ấy, nhưng mà ừ, các bạn không các bạn có vẻ không hưởng ứng lắm tại sao vậy ok ok nãy mình coi về cái cách họ bộc lộ cho bạn rồi ha bây giờ mình sẽ ờ, dùng một bộ tarot khác nữa đi mình sẽ dùng thêm một bộ khác nữa để mình hỏi về dung nhan của người này Ê, mình sẽ dùng hôm nay mình dùng đôi cô vậy lâu lắm mà mình không dùng bộ bài này vì nó quá cũ là cái thứ nhất cái thứ hai là quá khó xem à, nhưng mà không sao hôm nay mình sẽ à, dùng bộ này để xem dung ngang của người sẽ thả thính các bạn trong tháng 5 những bạn tuần một nha mình sẽ coi uh, à, Wheel Fortune Yay. tiếp theo chúng ta có là Emperor nhỏ tuổi hơn bạn hết kiểm soát và có đẹp trai đẹp gái hay không có nhưng mà là một cái nét đẹp nghiêm nghị à, mình nghĩ người này còn bị cận nha mọi người tại vì mình có những cái hình ảnh về che mặt ở đây mình mình mình nghĩ vậy thôi nha mình à, phỏng đoán như vậy thôi để ngoài khá là xinh đáng yêu à, mình thấy còn họ là một cái sự kết hợp cái việc mình thấy là nếu mà con gái á, thì cái người này hơi nhỏ con mọi người à, bé bé xinh xinh vừa tay ừ, nhỏ con à, em trai một bé năm hai nhưng mà đáng yêu dịu dàng đó ừ. à, bạn bạn sẽ cảm thấy là họ có một cái vẻ ngoài khá là dễ thương á kiểu như là càng càng nhìn lâu các bạn sẽ càng thích thích họ kiểu là ở đây chúng ta có Will Fortin này là một cái gì đó kiểu nhìn hóng qua không thích nhưng mà nhìn kỹ đi nhìn kỹ lại thì sẽ thấy rất là ồ à, cô bé đó hoặc là cô nàng nó có một cái gì đó hay hay có duyên ừ kiểu vậy rồi à, DMR Ừ, các bạn sẽ thấy là họ có một cái nét đẹp nó hơi nghiêm ha đây là một cô nàng một anh chàng theo cái nét đẹp truyền thống á mọi người à, emerald thì cũng tượng trưng cho cái sự ờ, ờ, ờ, cái gọi là quy tắc và thể hiện sự truyền thống ừ. đẹp mà nghiêm nha rồi bảy xu người này uh, <laughs> theo mình vẫn kết luận là họ khá là nhỏ con và bảy xu đây là mình nghĩ chắc có lẽ là họ uh, khi mà cái người mà mặc đồ hay kiểu um, có tiền chút á có nghĩa là họ họ sẽ không không phải là một người uh, quá quá giàu nhưng mà họ mặc đồ là sẽ mặc đồ hiệu chẳng hạn như là uh, mình không không muốn mua đồ nhiều nhưng mà mặc nhìn nó rất là gọn gàng và chỉnh chu là nhìn vô là biết là người có tiền rồi đó mọi người ở bảy xu là vậy không quá gọi là phô trương nhưng mà họ mặc đồ thì mình sẽ nghĩ là họ sẽ mặc hàng hiệu rồi các kiểu và các bạn sẽ thấy được cái sự giàu cái sự sành điệu đó à, thông qua cái trang phục mà họ mặc ừ ở đây emperor nữa mình nghĩ chắc là chắc chắn là có tiền rồi đó mọi người uh-huh. à pháp quen ừ đây là cái à, phỏng đoán sơ sơ của mình về cái ngoại hình của người này thôi nha cái này là coi cho vui thôi chứ không phải áp đặt mọi người là phải như vậy như vậy nha tại vì ở đây có rất nhiều người đang nghe bài ừ rồi ok à, cái đó bài này nó nói là các bạn hãy lấy quên những điều xưa cũ đi những này đã cũ rồi những gì đã xưa rồi thì hãy quên đi Ừ nó không liên quan lắm với tải bài này nhưng mà nếu mà là bài này rớt ra thì mình nghĩ là các bạn vừa mới trải qua cái chuyện gì đó yêu đương không thoải mái này nha hoặc là trong công việc hoặc là trong đời sống các bạn có quá nhiều việc thì cái đó bạn này cũng khuyên là các bạn nên buông bỏ những cái điều đó để chào thay, chào đón một cái tháng mới tiếp theo à. chúng ta có have, have button à, cái trường hợp này có nghĩa là các bạn hãy cứ tin đi là các bạn tốt thì các bạn sẽ có những cái điều tốt xuất hiện à, ở đây chúng ta có ờ, những um, cái hình ảnh của một cô gái ngồi trong một tòa hoa sen ha à, chúng ta hãy giữ tâm của mình lặng lẽ à, cứ hồn nhiên thân như một đứa trẻ ừ, rồi mọi chuyện nó sẽ đến với các bạn theo một cách rất là hồn nhiên và bình yên thôi à, đây là một cái bài nói về sự bình yên ha mình hãy yêu và bình yên từ trong chính nội tại của mình thì mọi thứ xung quanh nó sẽ đi theo lời đó các bạn à, và các bạn hồi nãy mình coi cho các bạn những cái lá bài đầu tiên trong cái cái tục bài này á thì mình thấy là cái cái tháng năm của các bạn nó sẽ rất là đặc sắc rất là nhiều drama vui có buồn có lẫn lộn thì cái lá bài này là các bạn hãy bình tĩnh và giữ cho mình một cái trạng thái à, ổn định nhất để đón nhận phong ba bão táp mưa xa drama ngoài kia ok ừ. một lá cuối cùng nào cuối cùng là chúng ta có Yes to know is order cái lá bài này là một chặng hành trình à, trong cái trường hợp của các bạn á thì cái lá bài này nó nói là cái cuộc đời này các bạn gặp ai các bạn tương tác với ai đều có một cái lý do và họ xuất hiện trong cuộc sống của bạn đều cho các bạn một cái bài học nhất định à, có thể như là cái cô nàng đó cái anh chàng đó hết các bạn nhưng mà nếu mà các bạn không đáp lại với họ đi nữa thì ít nhất họ cũng sẽ để lại cho các bạn một số những cái kỷ niệm một số những cái uh, trải nghiệm rồi đây là tụ bài của những bạn tụ một nha cái, ờ, này là cái gì đó cái logo hả thấy năm của những bạn tụ hai có gì đặc sắc nha The Hermit bốn xung tám kiếm mình thấy tao thấy này hình như là các bạn tụ hai muốn bỏ việc hay sao mọi người ờ, mình thấy là các bạn gặp cái gì đó không vui ở trong công việc ờ, và các bạn muốn bỏ việc ừ ở đây mình mình mình mình thấy một cái dòng chữ hiện lên trong đầu mình là các bạn muốn bỏ việc hay là các bạn muốn nghỉ việc một cái kiểu không phải là nghỉ luôn nha nhưng mà cái kiểu như là các bạn chán cho nên các bạn muốn nghỉ việc các bạn muốn nổi loạn ở đây chúng ta có cái lá uh, uh, kỵ sĩ gậy thường kỵ sĩ gậy mà theo một cái ờ, phương diện như thế này thì mình thấy là bạn đang nóng tính và các bạn đang chuẩn bị ờ, phất cờ lên nội chiến hay là nói chung là các bạn đang đả đảo các bạn có một cái muốn muốn thực hiện một cuộc cách mạng cho cuộc sống của mình thì mình thấy các bạn đã ở trong cái thời gian chán trường này lâu rồi và mình nghĩ là cái điều này nó đã kéo dài từ những tháng trước nữa tại vì ở đây mình có cái lá đờ hermit thì mình thấy là như là các bạn muốn tìm đường đi cho mình lâu rồi hình như là trong công việc các bạn muốn lặng nhưng mà gió không có ngừng á chẳng hạn như là các bạn ờ, gặp rắc rối với đồng nghiệp hay là cấp trên của các bạn chẳng hạn là bạn cố gắng bạn làm tốt rồi nhưng mà uh, sếp của các bạn hoặc là nhân viên uh, những người đồng nghiệp xung quanh cứ bới lâm tìm vết và khiến cho bạn khó chịu và các bạn cảm thấy là mình đã quá mệt mỏi với cái vấn đề này rồi các bạn uh, im lặng các bạn cũng đã im lặng rồi các bạn uh, nổi nọn các bạn bực lại cũng bạn cũng đã nói rồi nhưng mà có vẻ như là mọi thứ nó không có nó không có chịu yên cho các bạn yên á cho nên là các bạn đang muốn rời đi ờ và ở đây cái, cái lá này là kỵ sĩ Ờ, ở, đây chúng ta có lá bu nước nè có vẻ như à, cái tụ bài này mình rút hình như là về công việc không mà mọi người à, bu nước ở trong trường hợp này cái công việc mà các bạn đang làm á mình nghĩ các bạn cũng thích ở đây có thể là công việc này nó nó gần nhà nó lương cao nó nó hợp với cái uh, gọi là năng lực của các bạn nhưng mà tại vì ở đây mình có tận bốn cái lá nó nói về cái sự bỏ đi cho nên là mình nghĩ là các bạn đang đấu tranh tư tưởng ha uh, từ những cái lá bài này mình cảm giác là các bạn không hề có cái gì mà nghĩ đến cái tình cảm luôn cái năng lượng trong tháng năm này là các bạn sẽ rất là chán và các bạn muốn các bạn hết im lặng rồi các bạn nổi loạn rồi các bạn cự cãi rồi đó các bạn bơ đi nhưng mà mọi thứ nó sẽ không theo cái luồng suy nghĩ của các bạn trong cái tháng này đó ha có nghĩa là mọi thứ nó vượt ngoài tầm kiểm soát của các bạn mà dù là bạn rất là thích công việc này à, tính đi tính lại đi nữa thì công việc nó vẫn là một cái điều gì đó khiến cho các bạn cảm thấy rất là thoải mái và yêu mến nó tuy nhiên cái môi trường những cái người xung quanh đó trong cái cái cái chỗ mà các bạn làm hay là các bạn đi học chẳng hạn vậy thì những người xung quanh hoặc là thầy cô hay là sếp làm khó làm dễ các bạn chẳng hạn mình thấy ở đây là một cái năng lượng mà kiểu như là mình mình bị mình bị bị quật cái tơi tả nên các bạn mới có những cái cái cái cái cái cái từ là những cái hành động nó khiến nó phải quật lại những cái điều đó ờ, đó ở đây mình có bây giờ mình sẽ hỏi coi trong tháng 5 có ai thả thính các bạn không nha chứ mình thấy là tháng 5 của các bạn á các bạn sẽ chỉ nghĩ đến công việc công việc công việc công việc ờ các bạn hoàn toàn không có um, nghĩ gì tới chuyện yêu đương gì đây chứ? mình thấy mệt lắm rồi hơi đâu mà ngày 24 tiếng là ngồi nghĩ cách làm sao chấm dứt được cái cơn bão lòng này thôi chứ còn mà yêu đương hình như không không để tâm lắm mình thấy bây giờ mà các bạn à, giống như là các bạn muốn bỏ đi ngay lập tức luôn á nhiều khi buổi sáng các bạn thức dậy là các bạn không có một cái chút cái năng lượng nào để mà mình muốn đi làm không muốn thức dậy không muốn học tiếp luôn các bạn đang trong một cái trạng thái là để cho tôi yên để cho tôi yên một phút thôi cũng được Hả? của những bạn tụ hai có ai thả thính với bạn không nha có ai đến làm phiền cuộc sống các bạn không lần nữa vậy bóng xuống ta nói là gì ta lúc mà em cần anh nhất lúc mà em nghĩ là em muốn yêu anh nhất muốn dành hết tình cảm cho anh nhất à, các bạn có thể là mình mình, mình hơi thiên vị nữ trong cái cái trả bài này nha nhưng mà các bạn có thể để cho mình xuyên theo cái vai đó nha thì lúc mà em muốn yêu anh nhất anh lại chạy khỏi em nhưng mà lúc mà em không muốn anh nhất em không tặng niệm gì giờ anh nhất hệ lại xuất hiện mình có một cái tin vui lẫn một cái tin buồn cho những bạn tuổi hai mình không biết nói sao luôn mọi người à, tin buồn á là là có cái người đến cái khiến cho các bạn á, suy nghĩ rất là lẫn lộn ha cái người hại thính các bạn khiến cho bạn suy nghĩ rất là lẫn lộn các bạn sẽ lo sợ được mất các bạn nghĩ là ôi trời ơi, cái tháng này mình xui lắm rồi có chăng là người này đến là mang theo một cái tai họa hay là một cái gì nữa hay không <laughs> nhưng mà vui á là cái người mà bạn để ý từ lâu rồi á cái người thả thính các bạn nhau cái người này người hợi ra để ý các bạn á nhưng mà <laughs> thật vui khi mà một người mình thích, thích cũng thích lại mình đúng không mọi người nhưng mà trong cái trường hợp này là họ lại xuất hiện ngay cái lúc mà các bạn nghĩ là mình đang cần ở một mình nhất để giải quyết hết những câu chuyện của mình đã thì họ lại xuất hiện ờ, và cái người này nha họ họ họ khiến cho các bạn cảm giác như là rất là nổi bời uh, không phải chỉ là uh, các bạn cảm thấy đâu họ thật sự rất là nổi bời mọi người bạn không cảm nhận được cái sự chắc chắn từ cái người này ở đây cái judgment này ở đây ra thì mình nghĩ là cái người này sẽ uh, lúc thì thả lúc thì kéo lại uh, thả thính có thả thính thậm chí là có nói những cái câu rất rất chi là mờ ám với các bạn luôn ờ, các bạn sẽ cảm thấy như là một lúc thì mình được bay lên không trung bởi những lời ngọt ngào của người này và một lúc sau thì các bạn lại cảm thấy như là mình là người cần cần họ và các bạn chạy theo họ thì họ lại chạy mất tiêu ờ, cái người này lạ ha ờ, mình thấy là hình như họ thích bạn nhưng mà họ cũng giỏi cũng cũng thích đùa giỡn với các bạn nữa ờ, nhưng mà hên sao đây là người mà bạn thích nha tại vì khi mà bạn thích một người á, là coi như là bạn trao cho họ cái quyền uh, để mà điều đùa giỡn với các bạn luôn thì cái người này như vậy á, họ biết là bạn đã thích họ từ lâu rồi cái người này nè người này người ta biết người ta rất là là, là, là, là lý trí nha à, thích bạn nhưng mà lý trí lắm này này này cứ cứ gọi là gọi là dùng dùng cái đầu của mình đó để khiến cho bạn rất là khó khó hiểu nhiều lúc các bạn hỏi em thấy họ yêu bạn như lắm luôn họ ga lăng họ tốt bụng họ họ rất là ờ bây giờ em em mà cần cái là anh xuất hiện liền luôn á ờ, đó vậy đó ờ hoặc là mấy bạn ngày nay mấy mình nói là trời à, em thích anh lắm á để em mua đồ ăn nấu trái cho anh ăn nha nhưng mà hỏi là họ có tự nhiên họ bơ các bạn có không có luôn cái người này gọi là tam sao đất bản luôn mọi người kiểu như là uh, mình mình mình có tụi bạn nên sao mình cũng chấm thấy chấm than nó yêu thì yêu nhưng mà cũng cũng cũng cũng cũng là hết trôn người ta lắm mà mọi người mình thấy là các bạn đang trong một cái năng lượng là trong cái tháng tháng năm này nè là mọi người sẽ rất là chán việc mọi người đang cảm giác là stress với công việc rồi nhưng mà khi nghĩ về chuyện tình cảm nha là mọi người là càng cảm giác rất là ô cái chuyện gì nó đang xảy ra về trời và khi nào cái điều này nó chấm dứt cái last treatment ở đây á, là một cái câu một cái cái lời cảm thán cho về sự nghiệp của các bạn á là sao cái tự nhiên cái đùng đùng nó cứ đấy kéo đến nó khiến cho mình nhức đầu mà nó khiến cho mình hoang mang hồ bình hương như vậy đó wow ở miếng xíu tụ tụ hai nó rất chi là rama nha trời ơi tụi này nó là gọi là nó nói là đỏ đỏ tình thì đen bạc à, gì ừ đúng rồi đỏ tình thì đen bạc đúng không thì tụ này nó cứ làm sao mình thấy nó đen cả hai luôn á mọi người vào vào vào vào người kia họ nghĩ về là bạn ờ, tại sao họ lại làm như vậy vậy cái sĩ gãy không hermit bạn cũng có đờ hermit và người này cũng có đờ hermit bảy xung critic hai người này ờ, các bạn có thấy hai cái lá, lá này mình rút ra đầu tiên không ở đây chúng ta có kỳ sĩ gậy nè rồi kế bên là đờ hermit một bên rất là yên ắng một bên rất là ồn ào cái người này cũng mâu thuẫn mâu thuẫn ý chang cái cách mà họ đối xử họ yêu đương các bạn như đó ừ à, tại sao họ lại như vậy các bạn hả ừ thì họ họ là một người mà đã nói rồi họ mang năng lượng của kỳ sĩ kiếm họ sẽ kiểm kiểm soát và lý trí rất là nhiều à, khi mà họ cảm thấy như là à, các bạn đã đủ yêu họ và đủ đứa đừ bởi họ thì họ sẽ thắng lại ngay lập tức để cho các bạn cảm thấy là ồ à, làm gì có chuyện mà em à, có được tôi dễ dàng như vậy à, hoặc là à, làm gì có chuyện mà anh anh anh anh đã được tới cái đỉnh cao đó tôi đã không thuộc về anh đâu à, kiểu như là yêu thì cũng có đó nhưng mà mà mà mà mà, mà ừ, kiểu như là khoảng 50 60 phần trăm thôi à, còn lại chị đây vẫn là quan trọng nhất à, quan trọng chị vui buồn thì chị mới mới mới mới có thể uh, đáp ứng ừ ok <laughs> tụi này nó trời ơi tao coi mà tao tức luôn mọi người à, cái người này họ cảm giác được rất là rõ cái tình cảm mà họ dành cho bạn nè các bạn có thấy không The Heretic à, và bạn họ cũng biết là bạn yêu họ như thế nào bạn có tình cảm với họ ra sao cái người này rất là nắm chắc phần thắng này trong tay luôn giống như là họ là một cục bà phù thủy rồi đó mà họ rất là tự tin điều khiển những cái cái tình cảm những cái cảm xúc đó theo ý của mình đó rồi ở đây nè mình có bảy xu với lại bốn xu này nhiều lúc á họ sẽ biến mất luôn kiểu như là cái bình thường á là khi một ừ, tự nhiên các bạn bình thường là họ sẽ đưa đón bạn nè đi làm về đây rồi mua đồ ăn cho các bạn nè rồi đối xử với các bạn một cách ngọt ngào nhưng mà tự nhiên đụng cái hai ba ngày biến mất tiêu ờ kỳ lạ kỳ cục vậy đó ừ còn cái bãi xu ở đây nữa thì cho dù họ họ họ có thể hiện như thế nào nữa thì cái người này vẫn muốn là à, thôi cho nó bảy phần thôi còn ba phần mình giữ lại cho mình mà cái sự ba phần này nó hơi thái quá quá họ sẽ cảm giác như là khi nào mà họ họ cần bạn thì họ sẽ đến còn họ không thích thì họ sẽ đi chỗ khác mặc dù là không không phải là đi tìm người này người kia uh, không không phải là không phải là là là, là phát boy phát cơ rồi rồi rồi, rồi đi tìm uh, người này người kia để sẽ chết thôi chị nhưng mà ở đây mình thấy cái năng lượng của người này á họ quá lý trí họ, họ kiểu như là họ, họ họ quá kiểu như là họ không muốn bạn biết được là họ cũng thích bạn như này đó rồi bạn sẽ bỏ đi cho nên cái cách thể hiện của người này á nó nó hơi ích kỷ và nó hơi cực đoan à, mà hơn nữa trong cái trạng thái của bạn bây giờ thì cái cách họ thể hiện như vậy với bạn á thì mình thấy nó có hơi quá đáng á tại vì khi mà mình thích một người á cái người đó có vui có buồn á mình sẽ cảm nhận được đúng không rồi ờ, mình thấy cái cái cách thể hiện của người này nó hơi ấu trĩ nó hơi kiểu như nó hơi nông nổi á kiểu họ quan tâm tới cảm xúc của họ nhiều hơn là bạn ừ. nói chung là các bạn có đến với họ hay không thì mình không biết nhưng mà ừ, cái người này mình cảm thấy như họ không? họ cứ làm sao category emotion các bạn hãy đặt cái cảm xúc của mình lên trước cái cảm xúc của bạn mới là quan trọng nhất chỉ các bạn mới biết là bạn nên chấp nhận ai và cho cho phép điều gì diễn ra trong cuộc sống của mình hôm trước một bạn comment đó, nói là em không muốn dính vào những cái người đào hoa ờ, em không có uh, kiểu như em không thích những người như vậy mà tại sao em cứ dính vào họ hoài ờ, không lẽ em cứ bị như vậy và ai sao chị thì mình có nói là các bạn sẽ không biết được các bạn sẽ sinh ra ở đâu các bạn sẽ không được chọn mình tại tên gì nhưng mà các bạn sẽ chọn được cái cách mà mình sống trong cuộc sống này ừ, các bạn muốn hạnh phúc các bạn muốn tập lập tự do thì phải là do chính các bạn quyết định không ai quyết định cho bạn được hết cha mẹ chúng ta để chúng ta ra cho ta cái tên rồi thôi chúng ta ăn học nuôi lớn chúng ta thôi cái thì đi chúng ta thêm một khoảng đường nhưng mà không có nghĩa họ đi chung mình suốt đời cái khoảng đường của mình á ừ, cái cuộc sống của mình á 70% là do mình quyết định đừng đổ thừa hoàn cảnh với mọi người thôi đó cho nên ờ, các bạn muốn hạnh phúc thì các bạn sẽ hạnh phúc các bạn muốn đau khổ thì các bạn đau khổ nhưng mà cái người này mình cảm giác như là các bạn đang nói là hình như là các bạn đang quá phụ thuộc vào cảm giác của người đó tại vì các bạn biết là bạn thích cái người này cho nên các bạn quên đi cái cảm xúc thật của mình các bạn là như vậy nó đang nhắc nhở các bạn là các bạn có thể nhận ra được họ có yêu bạn hay không và nhiều khi họ bạn kiểu như là họ bạn chiều họ quá cho nên họ họ lên đầu lên cổ các bạn ngồi á ừ ở đây là hãy bình tĩnh và lạc quan ở giờ ta có đây gì bình tĩnh và độc lập à, ở trong đây cái lá bài này nó nói là những cái kết nối thật sự kỳ diệu khi hai bên có một cái sự đồng thuận và thoải mái khi ở bên cạnh nhau à, cái lá bài này có nghĩa là một cái kết nối kỳ diệu thiêng liêng giống như string lamp hay là true love hay là um, uh, um, cái đó gọi gì ta showmat ừ đó thì những cái cách nói như vậy nó rất là đặc biệt nhưng mà trong cái trường trường hợp này ở đây là cái kết nối này nó thật sự đặc biệt khi cả hai tôn trọng và thấu hiểu cho nhau thì trong cái trường hợp mà các bạn đang buồn như thế thì cái người này đáng lẽ phải phải phải phải kiểu như là họ họ phải kiểu, kiểu như là họ họ phải thấu thấu hiểu và thầm an ủi cho các bạn đúng không nhưng mà thấy cái cái cách thể hiện của người này quá là trẻ con ừ. tiếp theo chúng ta có bed and relaxation relaxation à, các bạn hãy nghỉ ngơi đi nếu mà các bạn thấy mình quá mệt thì hãy nghỉ ngơi và cho bản thân mình được tìm về với chính cái nội tại của mình ở bên trong cái lá bài này nó nói là các bạn ờ, thực sự ngoài kia là quá nhiều mưa trong bão tố rồi cho nên bây giờ là cứ ờ, về nhà đóng cửa à, đi ngủ ừ à, mình khá nghĩ một hai ngày cũng được cho mình mình tâm lại đi spa hay là đi ăn uống hay làm bất cứ những gì mình thích để lấy là cái mút làm việc cái mút uh, năng lượng của mình ừ. chứ mình thấy nếu mà các bạn cứ để như vậy hoài thì cái năng lượng nó cứ như vậy hôm nay mình cũng vậy hôm nay mình cũng không vui lắm cho nên là mình đã xài tiền rất nhiều <laughs> nhưng mà chủ yếu là uh, không có cơn mưa nào cái dài hoài và cũng không có một cái bầu trời nào yên bình hoài cho nên cuộc sống là vậy sẽ có lúc vui lúc buồn và nếu mà mệt quá thì cứ đóng cửa đi ngủ cho mình uh, ờ, lừa giải nhớt ngay nhớt mấy bữa cũng được không sao hết đó thì đây là trả bài của những bạn tụ hai nha ok tụ bài cuối cùng là những bạn chọn cái cái này là cái móc phơi đồ đây rồi để mình xem coi tháng 5 của mọi người có gì đặc sắc có gì drama tháng 5 của những bạn tuổi ba có gì đặc sắc à, mình mình biết là mình có hơi thiên vị về chuyện tình cảm à, nhưng mà thường thì công việc rồi uh, tài chính rồi này kia sức khỏe này, này kia thì nó khá là ngắn gọn và xúc tích cho nên nó là mình sẽ có nhanh qua thôi à. oh, một... mới wow wow wow Chết mắn luôn nè mọi người Dạ Cậu tụi ba nha thế này á mình thấy là mọi người sẽ rất là im hơi lặng tiếng rời khỏi cuộc sống bộn bề hư ngày của mình à mình thấy nha cái tháng này á mọi người sẽ có xu hướng là bé hoàn tạo cản và dành thời gian cho bản thân mình một mình nhiều hơn đi ăn một mình đi chơi một mình đi du lịch một mình làm mọi thứ một mình và các bạn cảm thấy thoải mái về điều đó ừ, ở đây á những cái lá năng lượng về một mình á các bạn cảm thấy nó nó nó, nó thoải mái và nó nó nó vô tư lự hơn là những bạn tụ hai rất là nhiều tụ hai là tại muốn bỏ đi tại vì công việc nó quá là áp lực và nặng nề đúng không nhưng mà cái tụ này là các bạn cảm thấy họ mình đã quen dần với điều đó mình cảm thấy tự do độc lập thoải mái khi mà ở một mình không có đặt nặng ừ. vấn đề nữa, như xưa nữa là mình tại vì mình không có người đó tại vì mình ờ, mình mình không có bạn cho nên mình mới buồn cái tụ này là tại vì bạn độc lập nhưng mà bạn muốn như thế với lại á các bạn đang đang dần trưởng thành trong cái suy nghĩ của mình ở đây là cái adjustment này ở đây là các bạn đã giác ngộ được rồi thật ra yêu đương một ai đó là một cái gì đó không hề xấu và các bạn cũng không quyết định được là mình sẽ phải thích ai là mình sẽ thất tình bởi ai tuy nhiên các bạn đã tôn trọng cái cảm xúc của mình hơn rồi cho dù các bạn có lỡ thích một cái con dở hơi cấm lợn hay là các bạn có lỡ thích một cái anh chàng à, bad boy bad girl gì đó thì cái đó cũng là cảm xúc của các bạn các bạn tôn trọng cái điều đó ở đây chúng ta có lá một cấp này. các bạn đó là bình yên à, mình thấy cái tụ này là bây giờ là đã có xu hướng à, không kể theo đám đông nữa các bạn thích làm cái gì các bạn à, tươi tắn thoải mái ra sao thì trong cái tháng năm này là các bạn sẽ bình yên và nhẹ lòng như vậy đó ờ, các bạn ờ, thoải mái với chính bản thân mình ờ, kiểu như mới là ừ, mỗi ngày thể hiện buổi sáng các bạn thức dậy á các bạn không cần phải thắc mắc không bạn phải ca cẩm nè trời hôm nay mình phải dậy sớm mình đi làm này kia nữa các bạn nhìn nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều ờ, trời còn may quá còn khỏe để mình còn đi làm biết bao nhiêu người đang thất nghiệp ngoài kia cái tụ này nó nó nhẹ nhàng và nó yên bình à, mình thấy là nó hơi hơi nhẹ dạ. á kiểu <laughs> như là nó là một cái uh, một cái một cái tôi gọi là gì một cái gì ta <laughs> nó hơi nhẹ á nó không có đặc sắc lắm nhưng mà nói chung là nó rất là yên bình và nhẹ nhàng và tụ này thì mình thấy có lẽ như là bạn sẽ rời xa thành phố trực trời náo nức trở về cái nơi mà các bạn uh, sinh ra và lớn lên ô oh, tụi này nè có vẻ về quê nè những cái bạn sinh tụi ba chắc có vẻ về quê nhiều á mình thấy là các bạn sẽ trở nơi về nơi uh, mà các bạn sẽ uh, chắc hay như bạn đi xa để về những cái nơi uh, quê nhà của mình nhà bạn ở xa lâu lâu bạn mới về thì tụi này có vẻ như là sau khi cái chuyến đi đó các bạn sẽ tìm được với bản thân của mình rất là nhiều có nghĩa là khi bình thường các bạn ở trong thành phố các bạn làm cu ly các bạn mở đỡ các bạn hãy nhìn sắc mặt người ta nhưng mà khi mà các bạn về nhà các bạn tìm thấy là à, mình đã về cái nơi mà mình gọi là mình thuộc về nơi đấy mình sinh ra từ nơi đấy và mình về nơi đấy mình được trân trọng mình được yêu thương mình được uh, mẹ nấu chè cho ăn uh, mình được uh, ba cùng ngồi nói chuyện với những người bạn với nhau à, một cái gì đó rất là nhẹ nhàng yên bình ha cái tụ bài này nó nó nó, nó kiểu như nó chiêu lắm kìa mình thấy là tháng năm của những bạn tuổi ba là hết tẩy đó không cần yêu đương gì hết cứ còn là bản thân mình yêu thương bản thân mình nhìn mọi thứ nó giống như kiểu như là đi tu luôn với mọi người tụi ba thấy nó nhẹ nhàng với người ta vui đó à ok bây giờ mình sẽ hỏi uh, Manara là tháng tháng năm có ai thả thính nhưng bạn tuổi ba không hy vọng là có mình hy vọng là có chính vậy ờ, chính cúp luôn rồi mọi người ôi đập lập với một cách đáng sợ đập lập và thích điều đó không có gì quyết hành động lập tự do ha ôi hoàng hậu kiếm Oh, ờ, the lover. The lover. Đây. ok à, mình mình thấy năng lượng của những bạn tuổi ba mình biết tại sao các bạn có thể bình yên và nhẹ lòng như vậy mình biết là các bạn đã là một người chiến binh các bạn đã đã từng tổn thương và mang rất nhiều nỗi đau ở trong người thì bây giờ mà các bạn mới có thể trưởng thành và sâu sắc một cách kỳ cục như vậy luôn ở chúng ta có lá lửa lớp vợ nè các bạn có thấy hình ảnh có một cô gái nha cô gái rất nhiều vết thương sau lưng à, và cái anh họa sĩ thì chỉ nhìn phía trước để vẽ ranh thôi à, mình không biết trung gian cô gái này đẹp hay không nhưng mà có vẻ như là cái anh họa sĩ phía trước thì thấy được cái nét đẹp của ấy mà không thấy được những cái vết vết đau mà cô ấy phải chịu có nghĩa là các bạn luôn xuất hiện cho trong một cái hình ảnh gọi là nó nó kêu xa nhất à, không phải kêu xa mà gọi là kêu hãnh và tự tin nhất mình thấy ở đây là các bạn độc lập vì các bạn phải độc lập không cần phải đặt cái tình cảm của mình ở một người nào đó khác nữa vì ở đây là chúng ta có chính gậy nè các bạn như một chiến binh vậy đó bây giờ vui hay buồn một mình tự do tự tại thoải mái ha xin lỗi vì những cái lá bài này nó hơi nó hơi <laughs> nó hơi <tsk> kia cho nên mình sẽ che là bớt ờ mình sẽ che là bớt những cái lá bài này à, đó thì các bạn một mình tự do tự tại và và không quá uh, chú trọng đến mọi thứ xung quanh nữa có ai thích các bạn hay không thì các bạn cũng kiểu như là các bạn muốn ở một mình hơn uh, các bạn cảm giác là mình đã trải qua những cái điều đó đủ nhiều và đủ đau lòng rồi và khi những cái bạn này đó ra thì mình nghĩ là các bạn vừa mới trải qua một cái câu chuyện buồn và các bạn không muốn mở cửa đón thêm ai vào cuộc sống của mình và đây là thời gian để bạn healing các bạn chữa lành cho chính bản thân mình thức tỉnh nội tâm bên trong của mình ha ở đây chúng ta có lá win up nè suy nghĩ chính chắn sâu sắc nhưng mà cũng gai góc hơn rất là nhiều uhm, bạn vẫn là bạn vẫn một mình vẫn xinh đẹp nhưng mà không cần thiết mọi thứ phải là có cặp có đôi nữa nè các bạn có thấy cô gái này chặt trái tim không không cần phải là trái tim nguyên vẹn nhưng mà nó là của bạn và các bạn thoải mái về điều đó một gợi ở đây là đứng dậy rời đi độc lập tự do hạnh phúc rồi tụi này xuất sắc quá à ok tụi này thì không có ai đến ha không có ai thả thính các bạn á à, à, mà có thì các bạn cũng không quan tâm tụi này là giống như là không hình như mình thấy các bạn cũng à, đang chạy trốn thế giới nên nó cũng không có ai có thể gọi là giao tiếp với các bạn ừ tụi này là vậy à, tủ số 3 thì khá là ngắn ha và nó cũng rất là nhẹ nhàng nó kiểu giống như nó nhạt nhưng mà nó bình yên ừ đó cho nên mình sẽ coi nốt là ôi Oracle luôn rồi đó máy đi ngủ nào chứ à, cũng hơi trễ rồi chúng ta có lá bia authentic các bạn này cảm thấy yêu thương bản thân mình thật sự trong thời gian này ừ. cái lá này là chắc chắn mát xua tự tin trưởng thành ha tiếp theo là chỗ chúng ta lại có liên tục có những chữ bi nữa mọi là à, trong uh, tiếng anh đó thì bi là đại diện cho thì hiện tại đơn hiện tại đơn thì thường diễn tả những cái uh, chân lý những cái gì đó rất là hiển nhiên giống như là buổi sáng là trời sẽ mọc lên mặt trời sẽ mọc lên ở đằng uh, ở phía đông nhé ở ừ, đó thì ở đây chúng ta có sụp Be Supportive à, các bạn được kêu gọi để chăm sóc và à, trở về bên trong của mình và support này là hỗ trợ ha mọi người không thì à, cái lá bài này đó các bạn thấy như là các bạn sẽ được những à, giống như là các bạn trở về bên trong trí của mình tìm về các bạn tri kỷ với lại cái đứa trẻ bên trong linh hồn của mình à, các bạn à, mệt mỏi à, các bạn đã à, chín chắn mạnh mẽ như thế nào thì đến lúc các bạn à, kiểu như cho mình một khoảng thời gian yên bình nghỉ ngơi và để chiêu với chính bản thân mình rồi đây và chúng ta có show love <laughs> lựa chọn tình yêu à, và trong lúc này thì mình thấy các bạn có có lựa chọn và các bạn chọn với tình yêu với chính bản thân của mình ha à, các bạn mới là người quyết định được mình sẽ yêu ai mình làm gì mình hạnh phúc mình có mạnh mẽ mình à, mình sức mướt như thế nào đó, thì là do các bạn tự quyết định cuộc đời mình ha không cần phải ai đề ra hoặc là không phải bất bởi cứ vì ai mà mình mới mới hạnh vẻ mới mới mới vui vẻ được đó thì các bạn sẽ không đặt cái cảm xúc mình trên người khác nữa cho dù các bạn có yêu ai đi nữa các bạn có uh, đau khổ vì ai đi nữa thì bây giờ các bạn là chính bản thân các bạn và không ai có thể tác động đến cái cảm xúc và cái cái cái cái cái sự vui vẻ hoặc là cái sự độc lập của các bạn hết ờ, mình thấy là bây giờ là cứ nhẹ nhàng và ờ, mình thấy cái tụng này giống như là các bạn <laughs> về quê ở ẩn ừ kiểu như là ở ngoài kia sâu bồ quá chanh chua quá thôi bây giờ mình về nhà mình uh, tắm cửa tắm rửa sạch sẽ mặc đồ mát mẻ đi ngủ à cho khỏe à đó tụi hai nó rất là <laughs> tụi này coi xong giống như là muốn từ bỏ thế giới rồi đi trốn luôn á mọi người giống như là gọi là bế quan luyện công á ờ, nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng ha tụ ba cũng là ba tụ bạn của ngày hôm nay của mình à, ờ, như thường lệ nếu mà mọi người có bất kỳ những cái cái ớn những cái khó ở những cái comment nào á mọi người hãy bỏ lại comment ở bên dưới sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây bye bye mọi người